Trần Hữu Vân xin chào quý thính giả, các anh chị và các bạn đã đến với channel Sài Gòn Buy Shop. Và lần trước thì à, cái video clip nó bị mờ, nhò và cái âm thanh rất là nhỏ. Có thể là các anh chị và các bạn quý thính giả nghe không rõ và cảm thấy là khó chịu. Hôm nay thì tôi đã có cái kinh nghiệm và nó cũng đỡ hơn. Tại vì nói chung lần đầu tiên mình làm cái gì nó cũng phải à, bị à, lỗi chút đỉnh như vậy rồi hôm nay chúng tôi sẽ nói về nhân vị của các chiếc xe đạp đây Thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cách đan cong Cách đan cong à, Tôi đã đang ngọn bánh trưa bánh sau rồi Bây còn cái bánh trước Đây cặp đâm Cái niền và cái đầm Đầm cái đầm trước Đầm đầm mấy ơi còn đi còn cái này phần này chúng ta nói sau đi bây giờ à, sẽ nói về hôm nay tôi sẽ nói về à, dầu và nhớt dành cho xe đạp như các bạn đã biết á, dầu nhớt á, thì nó rất là đa dạng dành cho tất cả nhiều ngành như là công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ ô tô mô tô xe đạp máy móc mỗi một loại nó có đều có tính năng khác nhau thì trong xe đạp này á, thì chúng ta nếu những người mới mới chơi xe đạp thì à, nên mua mỡ bò ra tiệm chúng ta mua nên nói à, cái từ là mỡ bò chỉ mỡ bò chỉ nó có nhiều loại lắm nhưng mà đa số mỡ bò chỉ thì nó là mỡ bò không nhiệt nó có tính chất hơi loãng nhẹ thì cái đó nó sẽ lòn vô mấy góc cạnh các bạn khi à, xe đạp di chuyển đó thì dạ, nó giảm cái độ hao mòn rất là nhiều rồi bây giờ tiếp tục <coughs> các bạn thấy không tôi sẽ liệt kê ra tất cả cái loại à, nổ bò có tính năng còn tên thì không thể nhớ được tại nó rất là nhiều có nhiều bản tôi chỉ nói ra những cái đặc điểm và tính chất và bản chất của nó những cái còn lại thì các bạn sẽ nên hỏi Mr. Google sẽ rõ hơn đây mình chỉ nói những cái à, chung chung đầu tiên rồi mỡ bò thì có loại mỡ bò dành cho trong xe đạp mỡ bò dành cho bậc đạn nè thì dành cho bọc đạn nó có một à, loại à, duy nhất tính năng là mỡ bò không nhiều tôi hay dùng là mỡ bò của Shimano thì trong cái bọc đạn trong cái đùm xe đạp đùm Mayer đó các bạn ở phía sau đùm sau nó có cái có clip có này là không dùng bọc đạn có trong đây nó dùng dầu dầu có thể là mỡ bò có hai bậc đạn phụ thì mỡ bò mà mỡ bò này nó mỡ bò chỗ đít thì nó rất là hơi loãng và nó không chịu nhiệt nó có tính năng phụ thôi trượt thôi để giúp mấy chó đó nếu là so là bung nhảy rất là nhanh thì nó tương tự nó nó lỏng lỏng nó giống như ờ, nó sạch sạch xong sẵn phải lỏng nó lỏng hơn mỡ bò đùm chút xíu nó giống như kem đánh răng vậy rồi mình sẽ nói sau nói chi tiết sau khi mình à, sửa hoặc mình làm combi hoặc sữa lít đó mình sẽ nói về nhiều và nó nó sâu hơn rồi mỡ bò thứ hai là mỡ bò đùm số đùm số thì tương tự như mỡ bò có lít mà có đơn nhàn cao hơn thì thường thì đùm số đùm Nexus hoặc là đùm O5 thì mấy cái đùm đó là nó có loại trên dưới 8 lít à, dưới 8 số và trên trên 8 số thì 8 số và trên 8 số hầu hết là những chức năng trong đó có nhiều nhông bẫy nè chó bẫy nè rồi là so nè rồi à, ắt nè à, ống bạc nè rồi à, con nè rồi bạc bạc đà bạc đàn chính nè bạc đàn phụ nó rất là nhiều thành ra nó khác với cái loại này loại này là chỉ có hai cái thôi một cái bên đây một bậc một ổ đạn bên đây ổ đạn con bi bên đây ổ đạn bên kia thì nó là đối xứng hai còn bậc đạn đơn số hổ đạn lùm xùm nó có rất là nhiều thành ra lực nó chia ra đều trong đó có hai cái chính, ba cái chính và những cái phụ thì khi mở bò đó hai số ba số bốn số năm số bảy số thì những loại đó là dùng mở bò không dùng nhớ tại vì những cái chi tiết trong đó nó không có nhiều rất đơn giản nhỏ hơn so với uh, nhỏ chi tiết đơn giản hơn so với những đùm 8 số 9 số 10 số nên mỡ bò mỡ bò hơi lỏng, mỡ bò lạnh là có thể lon lỗ vào tất cả bôi trơn cho tất cả các thành phần trong cái đường số. còn à, cái đầm số mà trên 8 8 lít trở lên có những loại 8 lít sàn mỡ bò như các bạn mình sẽ nói sau rất là nhiều nó sẽ đạt, tôi, tôi sẽ nói cho tôi sẽ chia sẻ với các bạn có thể là về năm rồi đầm 8 số 9 số 10 số thì à, cậu tạo nhiều số hơn nhiều cấp độ số hơn nhiều cho bảy và nhiều lò xo nhiều dòng đạn và nhiều bánh răng nhỏ trong thành ra chi tiết nó rất nhiều nếu mà nhà sản xuất người ta không người ta dùng mỡ bò thì nó không được tại vì mỡ bò nó không đủ độ lọn nó không có lòn lỗi vô trong những cái góc cạnh những những cái này. bạc đạn phụ mà tôi vừa nói với các bạn đó thì dẫn tới bạc đạn nó dễ mau hơn và có thể nó sinh nhiệt nó nóng hơn lý do đó tại sao người ta đổi sang đổi dầu loại dầu của đó là loại dầu đặc biệt rồi mỡ bò chống nước thường thường như là có, có thể những trong giới có thể là anh em chơi xe đạp họ biết nhiều về cái loại bọc tung của ta đây sản xuất à, công cụ à, dụng cụ sửa xe đạp nhà có thể là mỡ bò mỡ bọc bắp tung nhiều loại lắm mỡ bò bọc tung thì loại đó là loại chống nước thì uh, những anh em chơi địa hình đang hưu hoặc địa hình đi nó có đi phượt cái đó đó các bạn thì uh, khi mà đi vào rừng vượt suối sông thì chắc chắn nước sẽ còn vô trong uh, à, bạc đạn hai năm trước và bạc đạn trục giữa bb trục giữa thì uh, nếu chúng ta biết uh, chúng ta đi cái, cái đấy đó dài ngày 4 năm ngày trên tuần thì chúng ta có thể là dùng cái bậc đạn mà bỏ đó mà bỏ đó thì nó rất là rất có tính chất là again là nó chống cả nước không phải chống hoàn toàn là nước không thể ít khi bôi trơn người đẩy nó đi ra còn như mỗi bò này nè mỗi bò thường chúng ta xài mỗi bò à, không nhiệt nè các bạn thì khi nước vào nó sẽ phá mỗi bò bị loãng đi vào sẽ mất cái độ bôi trơn, sẽ trở thành đất nó rít rít và nó không đụng vào trên thì bọn hắn sẽ bị sẹt bị hư còn mỡ bò chống nước mỡ bò đó khi nước vào thì giờ tôi không ờ, biết giải thích như thế nào nó tương tự như là nước đổ vô đó mồm tương tự vậy không không hoàn toàn như các bạn mà chỉ cắt biệt nước một phần nào đó thì nó giúp mỡ bò nó bám vào đạn và dòng pin nhiều hơn rồi mỡ bò nữa là mỡ bò kế tiếp là mỡ bò chống đông cứng chống đông cứng thì ở Việt Nam chúng ta không có xài như ở nước như à, Nga những nước ở Bắc Cực thì khi mùa đông tiết lạnh thì xe khi người ta dẫn ra ngoài người ta xài thì mỡ bò trong mỡ bò thường sẽ bị đông cứng thứ nhất thứ hai nữa là trước kia thì người ta sử dụng thắng cát thắng cát nhựa thắng đĩa và thắng v thắng càng đó nghĩa là nó dùng thắng cát nhiều thắng cát nhiều lúc trước ở à, mấy nước đó sẽ thắng cát nhiều còn bây giờ thắng dầu nó phổ biến rồi thì à, kể cả trong tháng dầu hôm nay giờ thắng cát thì nó có những cái ắt những cái à, đầu bê tông ngoài đó các bạn rồi những cái bố thì đầu vào mùa đông thì nước nó bán vào bán vào đông cứng thì bớt nó sẽ bị cứng và đặc biệt trong sợi dây cát trong sợi dây cát đó, là nước nó nằm trong đó nó đóng cứng thì cái bằng bớt nó không đi thì khi bị rà rát đó, ráp xe dần mùa đông đó ta sẽ bơm lượng mỡ bò thường bơm để nằm trong đó luôn nằm trong đó thì nó không tiếp xúc với nước không chấn đông. khi bắt các bạn nó chạy thì bơm thắng là dẫn hoạt động bình thường như ở nước ờ, ở những quốc gia mà nhiệt đới chúng ta rồi tôi trở lại tôi nói về mỡ bò có lít mỡ bò có lít thì à, ờ, mỡ bò này có tính ờ, là mỡ bò nó ít nhất hơn ít nhất xin lỗi nhiều nó có nhiều nhất hơn là mỡ bò thành ra nó loãng hơn mỡ bò nó sạch sạch sạch sạch nó có tính chất bôi trơn và nó trượt nhiều hơn tại vì khi chiếc xe khi chúng ta chạy đó thì à, hầu hết chúng ta dùng lực đạp thì chúng ta kéo cái clip đi kéo clip clip kéo đình đình kéo xe đình đẩy nguyên chiếc xe đi thì ổ clip nó có mấy chó đây nó bẫy nó nằm nó chịu lại nó không có trọng của các bạn nó là điểm tựa mà để kéo ly bi thì lúc đó máu bỏ nó bọt lại nhiều khi chúng ta ngưng đạp thả trớn đó, lúc đó cái cái à, ổ lít đây bánh xe nó chạy thì cái cốt giữa cái cái, cái cấu lít ổ trong á nó nằm nó chịu thì chó nó nhảy tập tập tập tập tập tập thế này này thì nó có lò xo tùy theo cấu tạo của mỗi ổ lít đùm số xin lỗi đùm bạc đa đùm bạc đạn và đùm eo đều khác nhau lò xo đẩy lò xo bung lò xo dầm lò xo bóp thì máu bò đó là không chuyên nghiệp và rất là bệnh nằm trong đó, đó và đặc biệt mỡ bò đúng mỡ bò có clip các bạn có clip dành cho đùm bạc đạn đùm sao bạc đạn thì rất là lõng nhẹ nó tương tự như kem và lõng hơn kem kem nó răng chút xíu thì à, nó không có làm cho con chó bị nhảy à, nếu mà mình à, thí dụ nha thí dụ các bạn dùng những loại nhớt hoặc mỡ bò khác thì vô để vô trà vào thì các khi các bạn dạy đó thì cái âm thanh của con chó trong mỗi clip nó phát ra thường thường các bạn nghe nó tập có những có clip ta gọi là có clip nổ thì nhảy tập tập tập tập tập tập tập tập tập thế này để mỡ bò nó vô mỡ bò có clip chó vẫn nhảy không mất vị âm thanh và những nhảy tốt và mỡ bò đây sẽ luôn lỗi vào trong cái chó đó tạo cho giúp bung cho nó trơn trơn tru hơn nó là cái lỗ mỡ bò trượt đó trượt còn đầm mê này à, thì người ta hầu hết là không xài lỗ bò người ta dùng một loại à, đầm mê này hay dùng mà nó còn loại dầu các bạn và nó có hai cái ổ nước phụ xin, xin lỗi hai cái bậc đạn phụ bậc đạn nó để trượt nha đây đó lúc đó là bậc đạn nó trượt đó. còn khi chạy nè kéo về thì nó sẽ nằm cố định thì hai ổ đạn phụ đó thì phụ nó không có nó tải nặng thì trong ờ, cái đầm bê này có chén khi người ta rác người ta dặn nó hai ổ đạn đây người ta dùng ờ, một cái lô dầu đặc biệt nó không xét khi chúng ta làm vệ sinh cái đầm làm vệ sinh đầm những đầm bạc các bạn nên nhớ cái này kỹ nha đâm bạc đạn thì chúng ta có rửa, rửa vệ sinh sạch sẽ cạo lấy bạc đạn ra hết lấy tất cả thành phần nhỏ ra rửa vệ sinh và thổi hơi sạch không còn một miếng dầu nhớt gì hết chúng chỉ ta là, là, là dừa dầu còn bạc đạn này á các bạn bên đây nói chung hai bên bên nào cũng được khi các bạn rửa là vệ sinh xong thì bên đây các bạn có thể thổi hơi nè bên đối xứng bên đĩa bên đít bên đĩa dùng cò hơi thổi thì nó sẽ thổi tới giờ đó còn ở đây các bạn không nên tại vì nó có cái chén nằm giữa có nếp, trong đây ổ lít nó có cái chén chén đây là đà đừng con bi mai ơn mà các bạn dùng cò hơi thổi thì hơi này nè nó sẽ lòn vào trong cái chén này đi vào trong nó thổi trong cấu trúc ổ định này nè bạn dầu đi ra ngoài hết thì lần sau các bạn chạy ổ nếp nó bị cô dầu nó sẽ kêu tiếng kêu khác nhau tiếng kêu nó không có độ bầu trời không có trượt không có nhớt thì nó sẽ hơn rồi vậy nhá bây giờ còn à, à nhiều loại nữa à, chúng ta sẽ nói sau đi tôi sẽ nói sau bây giờ chúng ta chuyển qua dầu nhờn dầu nhờn thì trong sẽ đặt hầu hết sàn là dầu 10 về dưới 10 người thì trong dầu á khi các bạn hầu hết chúng ta có xe gắn máy và ngày hôm nay tôi biết là rất nhiều người ta có xe ô tô và thông tin trên mạng rất là nhiều khi ta xe có xe động cơ đó có, có xe thì ta sửa chữa có hư trục trặc gì đó ta lên mạng ta người ta người ta sạc những thông tin này nọ thì ít nhiều thì các bạn cũng mặc dù các bạn có thể làm nghề khác không biết là nhiều nhưng các bạn sạc ra các bạn cũng có thể hiểu được thông tin đó thì à, đây là nhất 10 và dưới 10 thường sẽ đạp nó có loại nhất khô và nhất ướt khô để dùng mùa khô không phải là mùa khô mà đi vào đường khô ráo không có ướt không sự lạnh còn mỡ bò còn mà nhớt nhớt ướt nhớt ướt đây các bạn mình ví dụ cái này nha đây west và dạ, dry okay nói chung sự khác biệt nó thấp rất là ít cũng như cái tôi vừa nói với các bạn là đầu mở bò mở bò chấm nước thì anh là vô là nước sinh này đẩy đẩy ra hàng khó người ta cứ bám vào sên và dạ, bám vào vào thép đó vào sên rất nhiều bị trôi còn cái này nè khi bụi bặm vào thì dính dính là nó đầu kéo vớt đi hết sẽ cột à, là lúc đầu khi nói về à, dầu nhất tôi, tôi cũng quên nói với các bạn tính chất của dầu nhất dầu nhất đặc biệt là dầu dạ nghĩa là nhất nhất 10 trở lên không nói dầu kerosene dầu xưa kia chúng ta đốt dầu dầu lửa dầu đèn đèn dầu nha cái không nói. thì tất cả các loại dầu có tính chất nở và rất tốt bền bỉ khi chúng ta dùng nó trong cái môi trường kính kính đây không phải là kính hoàn toàn nha nên nhớ nha kính hoàn toàn nó có, có sẽ có một cái lỗ nhỏ để nó tiếp xúc bên ngoài nhưng mà rất là nhỏ thì nó không à, như mỡ bò các bạn bỏ vô trong mặt bạn này như mặt bạn này về ô tô sẽ hơn những cái nơi mà kính đó các bạn thấy không chạy sinh ra nhiều nóng chạy khi mà bạn chạy mấy chục ngàn cây số hai ba chục ngàn cây số một lâu đi một trình đi một cái tour đi ra đi, đi cái chiến thuật dòng quanh đất nước Việt Nam để về thì chưa có thang đạn chưa, có à, mẫu bò vẫn còn nguyên không bị gì hết nhưng mà khi các bạn đưa ra ngoài để cái à, vật gì đó chuyển động dùng mỡ bò để bôi trơn nằm ngoài không khí thì nó sẽ trở thành đất và nó mất đi cái chất bôi trơn và nó hao rất là, rất là nhanh câu nhé nhà nhất mời chúng ta vào sơn vào sơn tôi sẽ chỉ các bạn tra nhớt vào sơn sau nhiều các bạn vô rất là nhiều thể một chai nhớt này nếu mà chúng ta biết cách sử dụng vào sơn có hai nơi thôi hai nơi nhiều nơi cũng được cùi đề cùi đề và sơn dĩa rồi bánh xe đề bắt buộc trên dưới rồi sơn một chai vậy các bạn dùng năm sáu tháng còn không biết là chỉ về ban ngày là một tuần lễ là các bạn có nhiều người các bạn có nhiều người rất là phí cho các bạn rồi à, cái thứ hai nữa là dầu máy may dầu máy may thì à, trước kia ở Việt Nam à, ở Việt Nam mình xài lúc mà thời gian tôi nhớ thời gian cấm vận bị Việt Nam bị cấm vận thì à, dầu rất là khó rất là hiếm ở Việt Nam Thực ra là má tôi tôi nhớ là má tôi may đồ rồi hàng xóm những người phụ nữ là may đồ ở nhà các bạn sửa may đồ thì người ta dùng dầu dừa ta dầu dừa trong đó hầu hết là thành phần dầu dừa nhiều thực vật thì cái dầu đó, đó là một loại dầu trơn loãng nhớt rất ít chút xíu thôi ra nó dùng cho những cái loại tải nhẹ không có nặng nha tải nhẹ là không nhất thiết là phải là dòng thường thường tôi nói tải là dòng tôi cao cao sinh ra nhiệt nó lại nhưng mà có những loại máy móc công nghiệp nhẹ như máy may rồi những cái máy giặt sổ các bạn thấy nó chạy tốc độ thật thật rất là nhanh nhưng mà nó độ sẽ nó có độ độ tải nó không có tôi thí dụ nha còn có một loại khác nữa mà trong công nghiệp tất cả mọi người có thể chúng ta đi vào siêu thị về vô, vào những khách sạn đa số siêu thị là có thang cuốn các bạn thấy không thang cuốn nó chạy đâu có nhanh đâu chậm nha bằng tốc nó nhanh hơn tốc độ người đi bộ chút xíu thôi nhưng mà tải rất là nặng là trong đó là tải nặng thì sinh ra nhiệt thì đó không không chắc hẳn là tải nhẹ dòng tố ít là tải nhẹ nha các bạn dòng tố ít có thể tải nặng dòng tố nhiều có tải nặng dòng tố nhiều có thể tải nhẹ dòng tố ít có thể tải nhẹ rồi bây giờ mình nói cái đó là máy may khi dầu máy may đặc biệt của dầu máy may các bạn các bạn biết nó rất là sạch khi nó xài hết nó hết cái độ bôi trơn nó khô bốc không có gì hết nếu các bạn thông tin các bạn về vợ ngày mai cũ ngày xưa hoặc ngày mai mới công nghiệp trong nhà máy ờ, nhà máy máy mà các bạn làm đang có thể thấy thì người ta dùng những dầu đó, đó. nó rất là sạch hầu hết những cái à, thép mà những cái nơi ma sát này ma sát mà dầu nhờn mà chạy qua đó, những cái tiêu hoặc bánh xe lăn này cái nọ đó rồi à, hầu hết là trong trong đó cũng ít có dùng bánh xe sắt dùng bánh xe hai amanhã hoặc là nhựa nhựa cứng thì dùng mỡ đó mỡ silicon hoặc là cái, à, cái nhất người đó thì nó khô xong nó nó khô thì sẽ đảm chúng ta sẽ giữ được sẽ sơn giữ được nhưng mà những, những tháng mưa nè các bạn sẽ rất là tốt tại vì nó nó lõng gần như bằng nước khi các bạn vào đó, thì không khéo ông tuột ra ngoài khi mặt chạy sạch clip sơn khô rất là sạch không có dính không có cái gì hết giờ là màu đen cả nhưng mà bạn chạy chiều buổi sáng dỗ buổi sáng giờ là nó khô rồi các bạn phải dùng tiếp khi xài đó là gấp 10 cái này là ngược lại nó rất là rẻ đây loại này dùng cái mai này mà chúng ta thường dùng để dùng việc cặp đề việc cặp thắng những cái phần phụ thôi ví dụ như những tay đề trong thắng có những thành phần nó nhỏ nó bị kẹt đó các bạn dùng cái này hoặc tốt nhất nữa là các bạn chơi dầu corona ta dầu gọi là dầu diesel dầu chạy xe ô tô dầu cặn trong trong, trong cơ khí và công nghiệp ngành ô tô người ta gọi là dầu máy dầu căng chạy dầu là nó là đang chờ tí nha rồi nói về tiếp tục nói về lớp 10 thì có nhiều loại nhất trong đó nhất là hộp số xe tự động này rồi à, nhớt máy công nghiệp tại nhẹ như tôi vừa nói và nhớt tay lái trợ lực của ô tô là chúng ta hay xài đó là nhớt mười nhớt mười mà nhớt nhiệt nha còn nhớt xe đạp sơn này không nhiệt nha hai cái khác nhau cái này là chưa có à, hướng dẫn cho những anh, anh chị em mới bắt đầu chơi nhé còn mấy anh thợ chuyên nghiệp thì ta biết hết rồi ta làm rất là nhanh ta cầm cái à, cái đinh thế này như là không ta xỏ như một lượt một bên hai xong rồi ngược bên kia để giờ ta làm rất là chuyên nghiệp rất là nhanh còn này là chúng ta dành cho những người mới chơi và cách thức này là một cách đặc biệt và các bạn tôi hứa các bạn cái này là cái sáng tạo cái nhìn thấy của tôi các bạn lên youtube các bạn cứ tìm đi chưa có ai sợ cái này cả rồi giờ <clears throat> dạ, nha đầm chúng ta nói về đầm thường có là, là, là, là niền và niền và đầm thì bây giờ chúng ta nói về cái hai loại bệnh có lỗ một ba mươi hai và một ba ba mươi sáu mươi hai thì ngày nay phổ biến và ba mươi sáu thì à, vẫn còn phổ biến nhưng mà ít hơn ví dụ cho tải nặng ví dụ các bạn nếu các bạn à, làm một cái xe touring chạy đường dài như các bạn thấy mấy anh tây mà chạy địa phượng đó à, vô website crazy by guy đó crazy guy on bikes à, tôi xin lỗi thì vào website đó các bạn thấy hầu hết là xe touring cyclocross hoặc là những touring đường dài sườn thép thì nó cổng hành lý nhiều nó cứng và nó chịu lực tốt hơn nhưng mà trên cái sườn chịu lực á, thì có người người đạp ngồi trên và tất cả chịu dò hai bánh hai bánh chịu dò hai trục nha. thì cái này phải cứng thì người ta thường dùng là 36 chịu lực cao hơn cái đầm cũng 36 còn là 32 thì giờ 32 lỗ cái đầm đầm trước đầm sau bên 32 thì bên đây 16 bên đây 16 thì giờ ba đây 32 chúng ta chia làm hai ra khi đang câm xe đạp thì à, đầu tiên chúng ta phải tính về cái vấn đề này đang cặp ta kêu là đang 4 một đang 6 một đang 8 thì không ai đang 4 các bạn khi các bạn đang 4 là có thể là khi thiếu cân các bạn mới đang tạm thôi để chạy một cái xe đó là một loại xe bình thường đi dụng thể thao cũng mới xài hoặc là sẽ có chở đồ mà xài còn đăng tám là những đường nhỏ những đường Shimano rồi đường nhỏ đó có thể đăng tám nhưng mà đăng tám rất là khó khó là gì khó khi có một trong à, khi khi đăng tám đó là cây cam cái đầu này cái mình thân cây cam ở đây nó đè vào đầu cam bên kia và nếu mà chúng ta có bị bứt một cái cam chúng ta thay rất là khó phải nhả cái kia ra cho lỏng rồi di chuyển sang bên mới lấy, mới lấy đầu cầm triều nó gắn cái cân khác nhau thì rất là khó thì đang sáu và thông dụng nhất rồi các bạn thấy không một cặp hai cặp ba cặp bốn cặp năm cặp sáu cặp bảy cặp tám cặp đây thì sáu đây bỏ hai bỏ hai đây hai bỏ một cho phía bên đối xứng bên lít và bên thắng đối xứng ha cái đó là cái đầu tiên là chúng ta phải biết gì đó biết gì đó rồi cái này quan trọng đây cái này là tính chất thẩm mỹ và để cho khách hàng khi ta ráp chiếc xe vào nhìn nó có đẹp có thẩm mỹ hay không bạn nhìn nhé cái đầm lỗ van thì khi đang cầm tất cả thợ chuyên nghiệp thợ nào cũng vậy phải lấy lỗ cầm làm cái tâm là cái bước đầu tiên để chúng ta xỏ cầm bên đây bên đây hoặc bên đây đi từ đây qua đi từ đây qua cũng được sao cũng được thì bắt buộc nha các bạn xem nha lỗ cầm đây xin lỗi lỗ van chân van rồi thì đây hai cái căm nằm hai bên lỗ chân van bắt buộc phải song song đẹp không thì cái lỗ chân van này nó có cái độ trống này, độ hở nè nó open nè thì làm gì chúng ta vào vỏ đưa vỏ vào thay đưa vào thay buộc vào và bơm dồi bơm hơi cái à, cái cánh dồi bơm hơi đó dùng cũng dễ không tiện các bạn cứ nghĩ thử nghĩ nha nếu mà cái à, lỗ van chúng ta đang nó nằm đây thì sao không đẹp không dùng ai cả bên đây càng xấu còn bên đây càng tệ đúng không thì có nằm một hai ba nói chung bất cứ vị trí nào và hai cái căm nằm hai bên chân lỗ và lỗ van bắt buộc phải sắp xong nhìn kỹ nha nó một cây bên đây và cây bên kia rồi tôi bắt đầu nha <clears throat> như tôi vừa nói đằng sau bạn nhìn kỹ nha bạn hai bạn hai lỗ thì vẫn bên 16 thêm một chi tiết quan trọng nữa xin lỗi các bạn tôi hay quên đúng là tôi phải làm cái tờ giấy ra có trình tự thì tôi nói theo một hai ba bốn thì rất dễ mình cứ nói theo cái cái trí nhớ của mình nó không tốt <clears throat> khi xỏ căn thì tôi vừa nói những người chuyên nghiệp thì ta xỏ sao cũng được tại người ta biết cách có nhiều cách để xỏ và ta xỏ rất là nhanh ta làm rất bài bản và không bị trầy liệt không gì hết còn cái này chúng ta nói về những người mới biết chơi những người giàu nghề hoặc những người đam mê không phải là nghề xe đạp sửa xe gì đó nhưng mà có xe đạp và muốn trải nghiệm nó là cái thú vị mà muốn chơi mà ha rồi thì khi xỏ câm tôi nói trước là khi xỏ thì chúng chúng ta sẽ xỏ bên đây hai bên xỏ từ ngoài vào trong trước rồi từ trong xỏ ra từ bên trong xỏ ra làm đây nè xỏ qua những đây xỏ qua cái đó là bước thứ hai các bạn sẽ thấy tại sao rồi nha bây giờ cứ xỏ đang cầm vào một một hai ba bốn năm sáu hai ba bốn năm sáu đúng không đúng rồi một 2 3 4 5 6 đây rồi một tôi vừa nói là ở trong ở ngoài sẽ dầu nha rồi một một hai ba bốn năm sáu rồi sẽ dầu sẽ dầu rồi chúng ta bây giờ cần một cây một cây ở trong sổ ra không một cây không cần nhiều tại vì cây đó giúp chúng ta định vị được cái lỗ cái lỗ chân bệnh cho xong song song với hai cặp rồi một hai ba bốn năm sáu trong sữa ra rồi các bạn chờ tí nha đúng chưa chéo gánh và cây trong cái ngoài đưa vào bên trong cái trong đưa vào ngoài chúng ta đang nó lên giống như đang tre đang quần áo vậy đó đang là đang đang, đang sọt đang lỗ ban đâu đây của bạn hay màu trắng đây rồi chúng ta dựng đứng lên thế này cầm nha thì để vào các bạn xem cái cây nào lỗ ban đây dưới đầu mình rồi các bạn thấy nhá y tế để vào xin lỗi các bạn rồi chúng ta tiếp tục nha bây giờ thôi để tôi à, làm lại cho các bạn xem chúng ta đàn sáo, đàn sáo 1 2 3 4 5 6 cây sỏ trong cây sỏ ngoài gắn với nhau thì phút à, rút ấy, thì rất là nhiều anh thợ chuyên nghiệp nói chung là người ta biết làm người ta làm rất là nhiều cách để làm nhiều cách để đan cam sỏ cam nhưng mà riêng tôi á tôi dành cho những người mới chơi những người đam mê thì bây giờ cách sỏ này là không nhiều nhất và nhanh nhất không bị lỗi và không bị trễ nha rồi như tôi vừa nói với các bạn là ngay chỗ van bây giờ tôi đã làm dấu ngay chỗ cái van này để cho mình dễ tại cái này là cái uh, thẩm mỹ của xe đạp mà khi các bạn đang cầm rồi lỡ lỗ lỗ van nó nằm bị trên méo nó không được nằm, nằm không đúng vị trí nữa thì rất là xấu rồi lỗ van nha bây giờ tôi xỏ hai cây tôi thử tôi đang chéo thế này đây tôi sẽ lấy cây bên đây lỗ van bên đây lỗ van bên đây thì tôi sẽ lấy cái cây cây phía bên đây lỗ van đối với bạn là bên tay à, tay trái đúng không đây là bên tay phải cái đầm thế này đây đơn giản bình tàn mua ly cà phê ngồi kế bên xong mở nhạc lên các bạn làm được hết đam mê trải nghiệm mà ai cũng có thể làm thợ sưu đạp với Sài Gòn Workshop đúng không rồi đây các bạn xem thử nha cây này nó có song song với cái van chắc chắn sẽ song song đúng không còn các bạn để về là không đúng rồi đó về là không được rồi đó rồi bây giờ nha như tôi đã nói sang đang găm thì xỏ từ ngoài xỏ vào trong phía bên đĩa và bên không đĩa nói chung là phía bên đĩa và bên đối xứng nói chung là xỏ bước đầu tiên là từ ngoài xỏ vào trong hai bên rồi từ trong xỏ ra ngoài là điểm là phần tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn biết tại sao phải nên như thế rồi từ ngoài sở vào trong nha câm sen lỗ mỗi lỗ đang sáu trên đây bỏ một lỗ tại vì bên đây nè các bạn nhìn đây hai một bên thì bắt buộc các bạn phải bỏ một lỗ rồi đương nhiên cây là cây cây là phía bên à, đùm bên đĩa cái má đùm bên đĩa cây má đùm bên à, bên kia đối xứng mà nó mới gánh được cái xe rồi bỏ một lỗ từ ngoài sẽ vào kế tiếp bốn nha từ cây cam này chúng ta bỏ nó chúng ta đếm 1 2 3 4 lỗ ngay lỗ thứ tư chúng ta dẫn vào tại sao phải ngay lỗ thứ tư các bạn xem cây này đang 6 ở dưới này 6 trên này 2 bỏ một đây thì bây giờ cây này nếu mà cần cây gánh thì bắt buộc cũng phải à, cũng phải đang chéo vậy thôi đang chéo thì bỏ hai hiểu nhá đây một hai ba bốn năm sáu à, xin lỗi các bạn lỗ đến cái này từ cái này đây một hai ba bốn xin lỗi sáu ngược là cũng được nữa mà thôi đi hướng này cho dễ rồi thấy rõ chưa từ cái này đến gần đây 1 2 3 4 thì tại sao 4 đang 6 trên này 2 bỏ 1 thì nó mới gánh chéo đây một bên đây một bên đây và cách một bên kia một bên đây một bên kia phải đối xứng thì bánh sẽ đạm nó mới có lực gánh đều nhau nên người ta đã thiết kế như rồi bây giờ cái thứ này thì tại sao đến 4 là 1 2 3 4 ha à thì các bạn thử nghĩ đếm 1 2 3 4 5 6 phải đang 6 không Đó, ờ, 6 giờ chéo phải hai không đúng không rồi sẽ nói ra sao nha bây giờ tiếp tục cứ trong sổ sổ giờ xin lỗi ngoài sổ giờ vậy thì vậy ha một hai ba bốn thì tiếp tục như thế cho đến khi chúng ta hoàn thành một bên, xong một bên. Đây là cái vành à, thấp nha các bạn. Nó chỉ có mà, một phần tám hai phân thôi. Hai phân, nếu mà những đầm à, từ hai phân đổ xuống, chúng ta có thể cầm đầu cầm thế này nè, chúng ta xỏ bằng tay cho nó vào cái lỗ chân cầm rồi dặn còn nếu như đầm nếu như cái niềm mà cái g nó cao từ hai phân rưỡi ba phân bốn phân trở lên các bạn không thể nào nó hai lớp mà thì không thể nào bỏ cái đầu cam mà đi ngay xuống lòng vô được nó sẽ kẹt đậm trong trong cái lòng miệng thì chúng ta cần cái cây này đây là cái cây cây cam chúng ta để dùng nó để hỗ trợ bắt cam những cái đang cam những cái niền à, cao hơn hai phân rưỡi ba phân đây chúng ta sẽ bẻ cho nó đẹp dặn đầu câm như thế này thấy chưa đó chúng ta có thể tháo bỏ vô đơn giản không rồi vậy nha tiếp tục xe đạp đa dạng lắm các bạn ơi không phải như xe gắn máy đâu xe gắn máy thì các bạn có thể là xe xe gắn máy các bạn lấy máy này gắn qua xe kia chắc chắn là không được rồi những còn xe đạp thì các bạn lấy dò dĩa của xe này xe kia xe đua xe road MTB cho nào các bạn đã đều cũng được các bạn chạy cũng được hết nhưng quan trọng để biết nó đúng sai rồi tiếp tục bỏ một lỗ ngoài sóng dầu một hai ba bốn như thế chúng ta đi một vòng tiếp tục từ ngoài sổ vào trong phía trên bỏ bốn lỗ nếu như các bạn để ý nha thì à, canh nó có hai chiều bây giờ à, mình không mình à, nói cây này trước thì bên đây các bạn thấy không mất một chiều một chiều ngược đồng hồ đúng không còn cái này là chiều kim đồng hồ đi thì nó tương tự như chiều trống vậy đó bên đi qua bên đi lại đang chéo với nhau thì bây giờ chúng ta đi đang một bên xong chúng ta đang dừng một tay trong trên bỏ bộ trên bốn lỗ lỗ thứ tư rồi sáng chưa coi như chúng ta đã hoàn thành một chiều của một bên còn bên đối xứng được chưa thì bên đây có thêm cái cam này tại cái này chúng ta phải cần nó một cặp chéo trước hoặc sáu để chúng ta định vị cái dồi nằm đúng vị trí cái van nằm đúng vị trí nó đẹp giờ có một cây song song rồi bây giờ chúng ta tìm cây song song thứ hai cây song song thứ hai là cây kế lộ nằm giữa đây giữa cặp nằm giữa đây chắc chắn sẽ nằm bên phía đối xứng chứ không phải bên kia bên ờ, đã, đã đang cầm rồi tại vì theo nguyên tắc là cứ một cây bỏ một cây cây bên đây cây bên kia cây bên đây bên kia để cho cái ờ, lực lực chịu các bạn nó đấu xứng nó cân bằng cái này thịt xe nha cái này rất là quan trọng đã có một cây rồi bây giờ tìm cây thứ hai bây giờ chúng ta dùng cái cây này đây làm cái tâm làm cái điểm để chúng ta sổ cái cam này để lấy cái này là cái móc để sổ lỗ cam này chúng ta lật lật lật ngược lại xem nha thôi về đi rồi các bạn xem chúng ta lấy cây này đây rồi ngay đầu ngay trên cam này chúng ta lấy cây cam để theo cái chiều cái hướng trực tâm giống như cái đường phân giác và đường trung tâm đường chẻ đôi của cái đùm làm hai nha các bạn thấy chưa rồi để ngay nha nặng bớt để cho nằm đúng vị trí xong anh kỹ đi rồi chúng ta đặt lên nha chúng ta ta rồi mình sẽ thấy cái đây cái căm này nằm giữa hai lỗ thì chúng ta nhìn lại ngay chân dồi cái căm này nằm ngay ngay chân ngay địa điểm ngay chân căm ngay đầu chân canh đi cái lỗ bên đây qua bên đây thì nó sẽ lệch có cái lỗ lật bên đây thì cái lỗ kế tâm đây lỗ câm đây nè lỗ kế chân giò đây nè thì sẽ là lỗ này còn nếu mà lỗ này á là sẽ đi ra ra xa hơn bắn kính mà bắn kính nó gần hơn mà đúng không rồi đang dùng lỗ này nha các bạn có thể xỏ từ ngoài vào trong từ trong vào ngoài cây đầu tiên hướng nào cũng được giờ tôi tạm thời xóa cái trong ngoài nha được chưa và các bạn nhìn kỹ nha chúng ta được đường song song rất là đẹp định xác định được cái vị trí của đổ dồi nằm giữa hai cây cam song song là tự nhiên chúng ta xong rồi đó còn cái phần còn lại thì cứ 4 trên này 14 lỗ dưới này cắt lỗ cứ sổ tới trong sổ ra ngoài sổ vô trong sổ ra sau rồi tiếp tục nha rồi cứ thế một cái bánh ra một ly cà phê rồi đến từ à, từ ngoài vào trong đi để các bạn nó nhầm lẫn đó. các bạn quên cũng lỗ đó nha đúng vị trí đó ta đã, ta đã tìm các video lần sau các bạn thấy tôi sẽ làm chuyên nghiệp hơn tại vì lần đầu mà còn rồi xong và các bạn thấy như chân trống tôi vừa nói cái chân trống một bên cái chân trống một bên cái dòng chân trống một bên đi về chiều kim đồng hồ còn chiều đây là chiều ngược lại chúng ta sẽ làm sao rồi xỏ cái cái tiếp cứ bỏ một lỗ xỏ qua các bạn có thể nhìn kỹ nha cách xỏ này là dành cho những người mới chơi mới vào nghề xe đạp trải nghiệm và nó giúp các bạn dễ xỏ không bị nhầm lẫn khoảng trống không gian rất là nhiều chúng ta có thể đưa cây cam vào và tìm vị trí nó một cách dễ dàng không bị trầy niên không bị uh, rối mắt rồi xong cứ tiếp tục bỏ một lỗ cam cây này bỏ bốn lỗ bây giờ các bạn biết là khoảng uh, năm 2008 đó, là lúc tôi mới bắt đầu giờ xe đạp làm hướng dẫn tôi xe đạp thì tôi um, về nhà tôi đem chiếc xe đạp ra tôi ngồi đó tôi uh, suy nghĩ tôi ngó tới nhìn tới nhìn luôn về bánh xe đạp những cái chúng tôi cần phải thì thật sự với các bạn đơn giản khó là khó cho ai khó cho người sản xuất nhà sản xuất người ngồi thiết kế ra đó còn chúng ta đâu có luộc họ làm sẵn hết rồi thì chúng ta chỉ làm chữ tra vô thôi thì trong cái uh, nhìn vô bánh xe đó tôi sẽ trước hết tôi sẽ nhìn cách đan rồi cái cách đan thế nào cho đơn giản là mình phải sáng tạo các bạn cứ lên youtube các bạn tìm đi có ai mà làm giống cái à, đang cầm cái, à, cái cái hình thức này thì chịu gì cũng chịu hoàn toàn không có trong công việc bất cứ đường tour xe đạp tôi tôi đã tổng kết tour xe đạp bao nhiêu năm giờ tôi làm những điều khác biệt không giống ai tất cả mà mọi người lại cách làm kiểu của tôi cái cách mà tôi làm đó nói chung chúng ta phải sáng tạo còn một cây nữa là chúng ta sẽ xong cái phần mà từ ngoài xỏ vào ok dựng mỗi một lỗ nha bạn thấy rất đơn giản người cầm ra không đi câm giờ vị trí lỗ câm rất đơn giản không gian rộng rồi nhìn xem nha đúng không và tôi đang cái chiều bên đây trước các bạn cũng có thể đang cái chiều bên kia trước cũng được tùy ha. nhưng mà phải từ ngoài xỏ vào trong bên đây và bên kia dạ. rồi xong bây giờ bên trong xỏ ra ngoài rất là đơn giản đây bên đây có thể để xỏ à, đưa cầm bên kia đúng không đơn giản bây giờ ngược lại nếu bên kia tôi xỏ canh tôi đưa ra ngoài các bạn xem đơn giản không rồi tôi cứ bắt sáu thôi thì nãy lúc đầu mình đang sáu một hai ba bốn năm sáu thứ sáu mình đang chéo chéo thằng trên nằm dưới thằng dưới nằm trên phải gánh với nhau đúng không dễ các bạn quá đơn giản rồi bây giờ nói là cái vấn đề tại sao từ phải xỏ từ ngoài vào trong trước mà không xỏ từ trong ra ngoài trước bạn xem kỹ nha nếu như chúng tôi đã xỏ từ trong ra ngoài trước rồi bây giờ tới giai đoạn thứ cái, cái bước tiếp theo là từ ngoài từ ngoài vào trong thì xin thưa các bạn tôi lấy cái địa điểm à, này cái chỗ mình định cắm là đừng cái uh, à, lỗ nè chỗ vai nè xỏ vào trong từ ngoài xỏ vào trong nha các bạn thấy không rất là khó lỗ câm nó có dưới góc độ giới hạn các bạn không thể mà đi góc 36 độ lớn hơn 45 ờ, độ không được các bạn phải đi nhất định hơn nếu các bạn ngoái cam nhiều quá thì thứ nhất cái cam sẽ đi cong và thứ hai nữa cái đùm sẽ bị trầy trong sân thì các bạn thấy không tôi sẽ bớt cái cam qua bên tôi sẽ đưa vào rất là khó đó là lý do tại sao xỏ từ ngoài vào trong từ trong trước từ trong ngoài bây giờ cứ tốt bất cứ lỗ nào bây giờ các bạn không cần phải định vị tìm lỗ nào hết bất cứ từ đâu bên đây hoặc bên kia bạn cứ xỏ từ trong ra ngoài mà điều tốt nhất là các bạn cái, à, cái mặt đâm là cái nào đối diện với khuôn mặt mình á mắt mình á các bạn nên xỏ mặt mình ở trước các bạn dễ nhìn hơn rồi buổi đang sáu nãy mình đi quên chiều kia đồng hồ bây giờ mình đi ngược lại thế thôi tiếp tục rồi bắt sáo Vroom. tôi rất là nhiều việc tôi cũng rất là bận nên à, không có thông à, không có thông báo trước cho anh chị em quý khách khán giả là thời gian nào là tôi sẽ livestream tôi sẽ có cái bài à, kế tiếp lý do đó các bạn nên nhấn nút subscribe đăng ký đi thì tôi sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và thời gian nào chúng tôi sẽ có cái à, tiết mục kế tiếp là gì có thể là chỉnh con đạn rồi à, sửa cổ clip sửa phục cách thức đỏ sườn rồi à, <coughs> đôi lúc có lúc đôi lúc tôi à, sửa xe cho khách nếu mà khách mà không à, giỏi, rảnh rỗi không hối thúc tôi sửa cho nhanh đó thì tôi có thể là làm những video clip và giống như thực hành cho các bạn xem đúng ra hôm nay lúc câm là tôi không có tôi, cái, cái bài này là cái bài sau chứ không phải là hôm nay đâu tại em đang ráp xe này rồi thôi mình nhân tiện mình sẽ chia sẻ với anh em luôn càng sớm càng tốt trước sau mình cũng nói mình cũng à, đưa cái bài này lên mà thật sự thì uh, đi bài bản ấy, từ dễ đến khó thì nó rất dễ chúng ta sẽ dễ vâng. rồi các bạn xem đúng không được một bên một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám cộng 16 cây được một bên rồi rất đơn giản rồi bây giờ các bạn thấy không bên đây trống nào bên đây có mấy cây à bên đây nó về đặt rồi bây giờ các bạn ở đây sổ qua bên kia dễ không rất dễ tiếp tục nha và dạ, nên chậm chậm chúng ta mới bắt đầu người chơi mới trải nghiệm chậm chậm để nhớ từng bước và tránh trầy xước căm đầm đặc biệt là những đầm là đầm sẽ đầm những cái đầm mà sơn nước sơn bóng nó có nhiều màu đó các bạn rồi căm căm màu rồi niên vành những cái màu mà dễ bị trầy đó dễ thấy những vết trầy đó rồi tiếp tục nha giờ không còn gì để nói cả thì xỏ mình cầm dao xéo bật xéo tôi hy vọng video hôm nay sẽ sáng và đẹp hơn bạn có thể nghe rõ hơn chất giọng tôi thì nó hơi ờ, ồ ồ và hơi khó nghe thì, uh, tôi nghĩ từ từ các bạn cũng sẽ quen thôi trung bình thì à, những người mà biết làm biết làm là nó không cần nhanh đó xỏ à, cách xỏ mới học này nè mới vào nghề đó thì các bạn xỏ à, khoảng chừng 10 phút bánh không tới 7 8 phút như tinh tán tinh tán có khi nào chúng ta nhìn nhuyễn rồi bắt đầu xóa chuyên nghiệp thật sự xóa chuyên nghiệp thì chỉ có ráp xưởng thôi chứ còn ở tiệm thì ai đâu mà thì lâu có một hàng hợp đồng lớn ráp là mười mấy chiếc ba bốn chiếc thì chúng ta cần xóa cái đó chứ bắt à, đang cầm kiểu đó chứ chứ ai đâu mà đặt cái, à, cái sớm mà ráp ngày 10 chiếc hai ba chục chiếc các bạn đúng không thôi xong các bạn nhìn xem nha đã sẽ một bánh không có khó các bạn các bạn nên nhớ nếu mà các bạn không làm không được xem kỹ lại từ từ chậm chậm xem tới xem lui nhiều lần còn nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ nhắn tin comment đăng ký và comment trên đó tôi sẽ trả lời tất cả những gì những kiến thức gì tôi có biết tôi có thể chia sẻ các bạn rồi vậy nhé xin chào các bạn hẹn gặp các lần sau nhớ đăng ký subscribe để nhận được thông tin lần livestream lần sau xin chào các bạn